bây giờ các bạn có thể thấy thấy rõ cái à, cấu trúc hình học của đề của SRAM 12 tốc và Shimano 12 tốc các bạn thấy SRAM không bao giờ không bao giờ làm cái cụ đồ cậu cái à, về SRAM thì không có đầu nối của đề nha các bạn kể cả đề mới và đề cũ không có nhưng mà đối với SRAM cái cánh này nè cánh gà cánh dưới này nè của SRAM thường nó dài với Shimano chút thì lý do các bạn thấy những dòng mà SRAM đời cũ á MTB của SRAM á cái chân nó, chân dài của SRAM á, cũng ngắn hơn của Shimano nhưng mà lên được đến clip 36 trong đó Shimano mà chân lỡ chân bằng của SRAM không lên được clip 36 tại anh này lấy sơn lên chút xíu rồi các bạn nó dài ra chút xíu là lấy thêm uh, cái uh, ờ, biêu độ và thêm sơn đó nha còn dòng đời mới đây Shimano từ Shimano của M601 cho đến uh, M uh, 6 M 9001 thì M 91 thì các bạn thấy cấu trúc giống như nhau Shimano đời tốc độ 12 tốc độ thì họ không dùng cái đầu nối của đề nhưng mà cánh gà họ dài hơn thử à, cho các bạn xem khi chúng ta so sánh đó, hai cắt này nè các bạn để mở đá nè thì nó mà làm góc độ là một góc độ nha chứ không đứng nha còn những dòng này các bạn nó làm đường đứng nha các bạn tại cụ đề nó nghiêng xuống đó nó làm đường đứng nó không có nghiêng và kể cả SRAM cũ đây các bạn các bạn thấy ngắn nha nhưng thật sự không ngắn nha tại anh này anh tụp vô khúc nè bạn thấy không nó dài nè dài Shimano nha lý do lý do đó chân này ngắn và trong khi đó Shimano đội cũ các bạn thấy chân dài dẫn lên ban 36 nhưng anh này dẫn lên tới 36 mà Shimano rút ngắn chân lợi chiều trung của Shimano bằng chân này của S4 nè nhưng mà không lên được bài sáu tại không đủ sên cái à, cánh gà này vẫn vẫn đủ nha các bạn giống như nhau của Shimano rod MTB đều giống như nhau hết nhưng mà chỉ khác cái chân này rồi bây giờ chúng ta so sánh cái dòng uh, Shimano đây các bạn thấy cái trục quay cái tâm gốc quay đây gốc quay này các bạn thấy đây là một cái à, góc đây biên độ cũng là biên độ biên độ phụ các bạn chính là cánh gà nha còn đối với dòng này đây là đây là cái à, cái này cũng là phụ và cái này là chính nhưng mà biên độ này lớn hơn của đời cổ điển nhiều còn uh, à, M6000 thì các bạn thấy cánh gà dài nối trên T4000 Shimano T4000 Aligo T4000 đổ lên cho tới 616 615 và M6000 thì các bạn thấy đó tăng biên độ trên tăng cánh gà dài và dạ. góc quay là tâm của đề của trên của của đề trên góc quay là tâm của bánh xe đề trên các bạn thấy không khi nó mở nè đi các bạn thấy không đi hết ra nhiều thì cái bánh xe đề này nè đi về phía sau nha đi hướng về phía sau đi một vòng cung còn đối với SRAM và Shimano 12 thì cấu trúc hình học lại khác các bạn thấy đi càng lớn nè đấy anh này đi vòng cung là nó đi vòng cung nha các bạn nó đi thế này đây đó anh được cũ đi vòng cung từ bên đây nè từ ngay bánh xe này đi xuống hướng ra bánh à, da dòng răng lớn nhất của clip ha một dòng cong về phía sau còn anh này đi vòng ngược lại đối xứng các bạn thấy rõ ràng không đúng không rồi vậy chúng ta đã à, chia sẻ được những thông tin này các bạn có thể nhìn cụ đề và chúng ta và các bạn có thể biết được cụ đề đó dành mặc dù chúng ta không biết nó bao nhiêu tốc độ nhưng mà nó có thể biết được nó dòng cho những dòng nào